à, đại diện quý mạnh thường quân hỗ trợ cho bà dạ con chào cô nho à, ghé xuống thăm bà mà bây giờ bà không còn nữa thì đốt nhang nhớ con không phước thì dạ. hôm đó chú có nói thì nào bà là lão có bữa ấy cho hay ra dạ rồi bây giờ xuống là xuống là buồn hiu luôn mở đèn giùm con ơi cô thường là xuống là bà ngồi ở đây nè bật đèn lên hay gì dạ mở đèn lên con cái cái uh, bả tắm rửa rồi bả hai giờ tới là một giờ vậy đó hả cô ủa vậy là là cô qua mé bên đây đi cô cô nho ủa vậy là bà bà mất uh, tắm rửa chưa xong rồi là cái chút là bà đi luôn hả ờ tắm rửa cả nhà bận rộn xíu bà đi dạ là đi ngọt luôn á hả đi điều hai hai hai con mắt nó mở mở ra như tôi nghe kêu ơi ơi tắm lắm rồi thấy nói chắc bà kêu uh, mà uh, quậy nước hay gì cho bà uống lại nha dạ cái cô đi lên cô bỏ đồ với chăm cô bò lên bò lên cái mắt bả dòm chăm chăm chăm nhìn cái cô phát gì cô không có rồi thì làm gì có vợ bụng đi hòa chị xuống ba với đó má dạ. chết rồi cái bà nói chết cái đấy quần cụ mẹ mày bà mới tắm đi mà chết tối ngày mày rửa nó không à mà việc nó đi việc là ngon nha ừ, bà là hưởng thọ bao nhiêu cô ờ, trăm lẻ ờ, ờ, sáu tuổi trăm lẻ sáu ha rồi vui tết thì trăm lẻ bảy chưa kịp thêm cái tết nữa ha dạ. con biết bà là cũng ba cả ba năm rồi đó lúc bà là trăm lẻ ba ba năm chúng kêu chừng nào bà bà nào có chuyện dạ thì thường con xuống là bà hay chống gậy ra đây đưa đón mượn cái mượn cái ra sao mượn cái dĩa tới liên mà cắt cái cây lên cuốn cho bà cuốn bà hấp cho bà nấy nhang à, à, ơi bà đi rồi cũng à, thọ quá trời dạ hoài vuốt cho bấm vuốt không nhắm luôn hả không hả? rồi cái um, ông thầy chùa là hay là ổng uh, núi con cháu cái, uh, cái uh, chị bà chị dưới đó dạ nhỏ này ở thành phố đầu này gì à dạ. vuốt hết biết vú cũng còn còn mở là bà chôn sau nhà luôn hả cô chôn ở sau chỗ cái mã ông đó dạ rồi cứ còn có thì <laughs> để ở ngoài đi dĩa vậy được rồi ghé lại rồi đốt nhang đi liền nếu tính tới bữa nay là bà mất được ờ, bao lâu rồi đó cô nho dạ chắc bốn mấy ngày rồi gần năm mươi ngày rồi à, qua bốn chín ngày phải không à, trong, trong trong cái cặp anh ngăn ngoài nè mới quét rồi quẹt đi bỏ đâu nữa không sao tụi con có con có thường à, xuống bà vậy nè là mưa nè bà đứng chờ bà đón ừ. cái về là bà phát tay rồi bà chào mà bà hung không à má dạ. Mà đây nè hình bà chụp hình nè bà vuốt ở trước à có hình đám ma luôn hả con chụp để lại kỷ niệm hả à vậy đó hả nè con thấy nè à. Ờ. mình bà nhắm họ không có nhắm mắt hít ngang yeah. hồi đó là hai con mắt bà mở luôn đó yeah. Dạ. cháu ơi rồi cái gì gì rồi vuốt lắm đó hả vuốt cái gì đè gì nè gì nói thôi giờ con cháu ở xa lắm thôi má nếu theo ông theo bà má đi đi yeah. Dạ. đi về quê về kiển đi đi về cho ờ, con tắm màu hả chụp ra đám con tắm hả nhiều lắm à, cái đó là trong gia đình phải không dạ yeah. Dạ. yeah. mọi người chụp hình ra tới ngoài mã nữa nè dạ tại vì cũng có nói nhắc với cô là lần nữa mà có có gì cho dạ, hay đó có hay dạ dạ quýnh hết trơn rồi nè, cầm mép bên đây nè ừ. món đầu tì đồ cũng đây cũng con cháu gì cũng làm đầy đủ dạ đầu ờ, có dịp thì con còn ờ, xuống dưới ờ, ngoài gãy con đốt nhang nữa rồi lúc kia cũng mất rồi ngoài gãy mất rồi mất uh, chắc uh, mất trước uh, cụ này ngoài gãy chắc trăm ngày hơn rồi ngày đã chưa được dạ mà hai mắt hai gì ấy gì đè gì gì nhắm hết biết nhắm dạ. luôn mà hai mắt nó mở mà kìa thầy bà kêu không biết bà kêu bà chối là cái dạ. gì cô không biết nha bà kêu ba bốn tiếng luôn này ơi ơi cô mới chạy lên cô nói ủa bà làm gì mới tắm rửa bà à, hớt tóc còn sạch sẽ vậy đó cái sao bác kêu quá kêu cái cô chạy lên cái gặp nó nằm trên ngựa mắt mấy chân chân chân gì dạ. mà vuốt hết cái chút cô đè gì cái bà mở lên cô đè gì cái bà mở lên con cũng ờ, gửi lời chia buồn với cô ha ghé lời đó thắp cho bà ờ, nén nhang chứ ờ, mà bà cũng thọ quá rồi thì trước sau gì cũng phải biết có ngày này không cô nhưng mà cũng đỡ đó năm mấy năm trước là thấy là yếu dữ lắm luôn cái từ từ từ từ từ thêm được 3 năm cứ kêu uh, bà gán thêm năm gán thêm năm đợt mua bánh sinh nhật rồi xuống cho bà nó trăm lẻ năm rồi dạ, trăm lẻ sáu thấy cái hình à, đám à, thấy cái hình ở trên đây nhìn bà tươi này ha ai chụp cái tấm hình này ờ, tươi tấm hình này hồi đó ra mà ra, ra, ra, sinh nhật bả đó cháu cúng đó rồi à, chiều quá chiều rồi con gửi hả con gửi ờ, con gửi hình đó không có không con gửi hình ờ, lên zalo gì đó còn giờ lấy tấm hình đã rửa ra luôn á hả ừ. à cái hình sinh nhật mà lúc trước đúng không à, dạ. à là lấy cái hình này á hả lấy cái hình cái bánh kem đó hả ừ, bà, bà cười đó bà đặt ờ. mấy cháu xuống là bà cười vậy không đó bởi vì giờ lấy cái cái dầm thấy tươi ha ừ. thì mà công nhận mấy cái này nó phục chế ảnh hay ha giờ, giờ, giờ. có bận áo <laughs> dây chuyền ừ. rồi đầy đủ hết trơn tóc tai rồi cháy rồi đàng hoàng hoa diện gửi lời chia buồn nha dạ. <laughs> cúng cho dạ, bà dạ dạ, dạ tại hứa nói bà nào trăm tuổi thì xuống ờ, hết hô quên lộn trăm tuổi thì nào bà không còn nữa thì xuống ghé đốt nhang cho bà cái dạ. cúng bạn cái dạ, hôm đó mình hứa hứa có nói đó thằng dạ. chết thầy điện cô điện cho con hay rồi chết rồi quýnh hết trơn cô đâu có biết đường đâu mà điện dạ. tới đâu bao nhiêu ngày đó cái dạ. cô, cô nghe cô điện cô rồi cái à, vô máy mà không có máy rồi cái thôi cái cô nói chắc cháu mắc mầm lên quay rồi thôi mà lần nào xuống dạ lần nào xuống bà cũng nghe trời mưa ấy. cô để ý không ừ. không cô để ý đúng không lần nào xuống cũng nghe mưa chứ mưa lâm găm lâm găm, găm gì nè lúc mà cất nhà rồi lúc mà lần ừ. đầu gặp bà rồi cất ờ. nhà xong rồi mấy đợt sau xuống ừ. thăm rồi cũng vậy luôn ừ. là cũng mưa lâm găm lâm găm nói để ờ, có dịp xuống uh, ghé bà để uh, xin cái mai chở về à. trong kia ai nhà bây giờ lên còn rồi. kìa <laughs> nó bước chậm kìa chở được không thôi để có dịp nào đi có dịp nào đi rồi có xe xuống rồi con à, chở bướng sẵn vô bầu chân <laughs> dạ giờ mưa rồi cái xe để có có dịp khác đi có xuống rồi con xuống ừ, xuống dạ. dạ xuống thì à, ha thôi vậy phước à, chào cô chú anh chị và các bạn nha phước cũng ghé lại đây để thắp cho bạn nén nhang Âu cũng là cái cái duyên được biết bà rồi hỗ trợ sửa nhà rồi cho bà cũng ba năm rồi giờ thì bà cũng không còn nữa thì uh, ờ, tôi uh, ờ, giống như cho bà ăn nghỉ dạ. <laughs> thọ quá rồi ừ. vậy phước chào cô chú nha cũng báo tin cho cô chú là bà đã mất rồi ạ à. Dạ. yeah. rồi bye bye và hẹn gặp lại nha